chị mèo à em hai chị mèo ơi có để để đó cả nhà yêu quý em ở nhà dân chia sẻ ở follow là em ở nhà ơi rồi rồi, rồi có à, ra chưa ra chưa chị mèo à em đây chị chị hết nhạc hết sung rồi kia cả nhà ơi